khang chiêu cam phế gì điền tuấn phải màn chiều ngò ta khung tháo chiều ôm yêu chiều gió cắm đi nguyện biến su ta ni làng nhân dùng tổng dân dùng sang ấy khá si thang tàu à, tại văn là nhân thế ta phê dẫn chẳng tiêu sáng tí còn chê hình hàng lâu về hồ nhiều à lưu về ta điểm tuân tệ tin tiêu có tay đất bang chủ chuông à bố chia bố to chia tin điểm to chia à, điều như to à, đoàn tòng à dân dân diêm bính vô tại dân diêm kỳ ngà dẫn giang quân đào phàn dẫn ý tao tam chiều phương một lại phù chẳng thấy gì cùng thì nga rồi mà quyện quy chúng ta thì thấy sáng về nhân nan tu tí yun cha dẫn bệ vương à xin kiêng à xiệp giang hậu ta viên dân à dân hòn nam à phi lấy thiên phú hậu mai mình can quy sâu mà tu giàu thì ngà khiêm dân hay bèn sâu nhìn kênh sự dụ dĩ khâu chưa đâm chưa kỳ ngà tin lâu yên chưa tạm ta ta kinh tin lên dầm tu tông tu tông chưa kỳ không lấy gì ngoài là phan khoa ชื่อกิ่งคงเลยยิงว่าลาปานควาก็ยังก็เสียม bố mẹ chữ dài kỳ nguyện số chia nhắn lò vàng nam mà chiêu bà tâu xấu rồi đến phải chế thì còn nam cũ là tông chu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 linh ta man chỉ à. tỏ ta Thôi lỗ chẳng nghìn chàng Trước khi chiều dù mày hẹn kia khó xin khó lỗ xin nhìn chàng tỏ nô xin tỏ nô xin tu sa lỗ ấy tin tại tin tại tin chúng ta sông gì ngà tại sáng thấy tê ta dễ tâm quỷ kinh linh tê tê vương nhộn phóng tin đến tôi vừa tuổi đến hai tuổi nhỉ có về chiều có về chiều tiếng phóng tiếng vương tiếng vương nhiều tiếng tây Baki, baki, oh, yeah rằng tẩu kiêng hương tin chia chẳng tin đã ta tin to